cho một siêu phẩm có 102 ở Việt Nam Chúng ta mua về sử dụng luôn Kể cả mua cho người thân, người quen hay mua cho bố vợ đều được hết quý vị nhá Đấy, sản phẩm này chúng tôi dám bảo hành và cam kết với quý vị luôn Một chiếc xe có thể nói là có 102 nhá Trên thị trường hiện nay Đi chiếc xe này thì quá yên tâm luôn Và giá của chiếc xe này thì rất là rẻ đúng không ạ rất là hợp lý xe SH bây giờ nó cũng khoảng trăm mốt trăm hai rồi quý vị đấy là SH nội nhé chưa nói đến là SH nhập đấy và thân vỏ của chiếc xe này chúng ta nhìn kỹ chưa căng đét luôn chúng tôi khẳng định với quý vị là chưa có một tí ma tít nào trên chiếc xe này luôn quý vị nhá đấy và chúng tôi luôn phản ánh thực tế à, những cái sản phẩm của chúng tôi có như thế nào thì chúng tôi nói đúng như vậy không thêm bớt quý vị nhá và luôn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 đấy tôi đứng thật gần và quay thật kỹ đấy và tôi đang lướt trên cái mặt cabo của chiếc xe này chúng ta thấy nó không có một vết gợn nha quý vị nha và cabo của nó còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị à, đâm đụng gì đâu quý vị nhá cái đèn pha phía trước bên phụ đó quý vị vẫn là bốn cái đèn theo xe từ đầu luôn quý vị nhá đèn pha của nó đây còn rất là trong và sáng không có dấu hiệu gì của sự hoen ố và nó còn rất là mới luôn quý vị nhá đấy form 204 nó đã lên cái mặt ga lăng à, Ờ, tản nhiệt của nó được bọc inox và thiết kế to bản hơn rất là nhiều cho nên uh, nó theo các thiết kế của các xe đời cao hơn cho nên là cái mặt ga lăng cũng như là cái ừ, hình dáng phía trước của chiếc xe này nó khá đẹp quý vị nhá đấy và cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị bên lái đây quý vị đấy chúng ta thấy cũng còn trong keo đã được sử dụng công nghệ đèn bi rồi quý vị nhá đấy đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi Đấy, rất là sáng vào ban đêm giúp chúng ta vận hành vào ban đêm một cách rõ ràng kể cả là cái đèn gầm phía dưới này đây cũng là đèn sương mù led rất là sáng vào ban đêm tên tư nhân chính chủ bao giúp hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa và chúng ta thấy kể cả là cái ba đờ sốc này đây chúng ta thấy nó cũng còn rất là khớp khít nhưng không có dấu hiệu gì của sự uh, cong vênh gì đâu và không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít ở đây đâu quý vị nhá một chiếc xe có thể nói là hoàn hảo Giá bán 135 triệu Rất là hợp lý, rất là rẻ Và vâng, điều đặc biệt là với động cơ của cái chiếc xe For Laser này ấy Thì siêu bền quý vị nhá Đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi Ai đi những dòng xe này rồi thì người ta uh, đã đánh giá được chất lượng của chiếc xe này rồi Cũng được phong là thần thánh ở Việt Nam rồi quý vị nhá Đấy, máy rất là bền khỏe bền và còn khỏe hơn các cái dòng xe Vios của Toyota rất là nhiều luôn bền khỏe đó là cái nổi trội của chiếc xe này ít hỏng vặt Đấy. máy của xe này và máy của Mazda là cùng chung động cơ nha quý vị nhá Đấy. và sở hữu khối động cơ 1.6 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu nhiên liệu của chiếc xe này chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến 7 lít xăng trên 100 km thôi và một trong những cái nổi trội nữa của cái dòng xe này là máy chạy rất bốc nha quý vị nhá và xe chạy cực kỳ là chắc chắn luôn Đấy, những cái xe, chiếc xe còn tốt như này thế này thì không phải bàn cãi rồi quý vị bây giờ là cái khoang lốp của nó đây tôi quay cái khoang lốp của nó đây đấy chúng ta nhìn thấy đây còn xanh lét luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu và cái lốp này còn rất là mới luôn đến từ thương hiệu Michelin bốn quả lốp gần như mới tinh nhá quý vị nhá Đấy, chúng ta đi 3 năm nữa chưa phải nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây vẫn là cái mặt la răng theo xe từ đầu nhá không bị phết phẩy sơn ở đây tí nào luôn và bây giờ là cận cảnh ở cái sườn xe cái xe này Đấy, chúng ta thấy chưa các nét không một chút ma tít luôn đấy từ cái nẹp chân kính này đấy, chúng ta thấy nó còn khớp khít nhé đấy rất là khớp khít luôn đây cái khoang lốp của nó đây cái quay như này thì chúng ta mới thấy chất lượng của nó kể cả là cái cua lốp này cũng còn luôn quý vị nhá cua lốp còn luôn đấy đây, cửa ngõ thì khớp khít và đóng nhẹ cái là vào luôn này đấy rất là nhẹ luôn xe chất lượng đây tôi đóng tôi đóng chỉ có bằng một ngón tay thôi quý vị nhá này đấy đóng chỉ bằng một ngón tay thì đã vào rồi đấy chúng ta thấy chưa đấy lốp đây còn rất mới luôn và cũng là đến từ thương hiệu Michelin đấy cua lốp còn zin luôn đèn sau này cũng zin luôn đây cận cảnh từ phía sau chúng ta mới thấy chất lượng của chiếc xe này như thế nào đấy. rất là kỹ cho quý khách hàng rồi đấy, quý khách xem xong cái sản phẩm này à, thì cũng thể đánh giá đặc trên 90% chất lượng của chiếc xe này rồi và có thể gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này rồi đây cái đèn hậu đằng sau này cũng vậy đấy chúng ta thấy chưa kể cả cái ba đời sốc đằng sau này cũng cực kỳ là khớp khít luôn chúng ta thấy phân vỏ của nó đây Ôi, sao đẹp thế này đấy đây cái vành của nó đây vẫn là vành theo xe từ đầu không một vết xước quý vị nhá đây lốp đây vẫn còn dày bịch luôn quý vị nhá lốp này chúng ta đi phải 3 năm nữa chưa đến nghĩ được đến việc phải thay lốp đây và cái cua lốp của nó đây nơi gì đây chỗ này là cái chỗ hay mọt mục nhất đây mà chúng thấy nó sáng trưng nhá kể cả các cái cao su của nó vẫn còn nhá cua lốp vẫn còn zin nhá quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy rất là đẹp luôn này cái lốp phía trước đây và cái lốp này cũng rất là dày luôn bốn quả lốp mới tinh khoang lốp đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá cái mặt la răng của nó đây không bị xước xác một chút nào và vừa rồi thưa quý vị tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe for Laser này để quý vị và các bạn theo dõi Đấy, và truyền tải đến cho quý vị cái mặt cabo phía trước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 à, chúng ta thấy thân vỏ đẹp chưa rất là hiếm có một chiếc xe đẹp như thế này đẹp từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới nha quý vị nhá và bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào nội thất bên trong đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này thì chúng ta lại càng <laughs> bất ngờ đây đấy chúng ta thấy cái mặt tắp lô của nó đây sáng trưng chưa đấy đây nhìn vào cái vô lăng này thì chúng ta mới biết được là nó chất lượng như thế nào nhá quý vị nhá nhìn vào cái vô lăng này này chưa một vết mòn mờ nhá quý vị nhá đấy vành vô lăng này. đấy đấy các cái khóe vô lăng này đấy chúng ta thấy chưa chưa một vết mòn luôn quý vị nhá vô lăng đẹp như thế này cơ mà đấy một chiếc xe có thể nói là siêu chất lượng cao đây cần số của nó đây ấy vẫn còn đây cái táp lô của nó đây táp bì cửa đây chúng ta thấy các cái tay cửa đây không một vết mờ quý vị nhá vẫn còn sáng trưng kể cả cái nhựa phía dưới của nó đây còn cực kỳ đẹp luôn quý vị một chiếc xe có thể nói là có 102 trên thị trường Việt Nam Màn hình camera lùi đầy đủ hết Khóa khiển đầy đủ hết quý vị nhá Đấy, điều đặc biệt máy 1.6 Tiết kiệm nhiên liệu Đây, trần của nó đây, trần như mới tinh luôn quý vị nhá Trần nỉ theo xe như mới tinh Hàng ghế thứ nhất đây đã được bọc Ghế da dày, xịn, cao cấp rồi May đúng kiểu của Forlaser Đây, chúng ta nhìn các cái bậc ghế này cũng đẹp luôn này đấy các bậc bước chân các chốt cửa này đấy chúng ta thấy sáng trưng chưa các con ốc này chưa một lần mở này quý vị nhá đây chưa một lần động chạm cái lên mà lết đâu đấy keo chỉ thì không tính đến rồi keo chỉ zin đến 100% luôn đây các cái đinh tán của nhà sản xuất đây các con ốc này đây sáng trưng chưa một lần mở quý vị nhá kể cả cái phần phía dưới này đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá tiện đây tôi quay cả gầm cho quý vị các bạn xem luôn đây gầm của nó đây ui trời ơi xanh lét lẹt lẹt quý vị ạ không có dấu hiệu đây cái sơn xanh của nhà sản xuất ở từ đầu nhá mà nó vẫn còn luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị đấy rất là kỹ cho quý khách hàng cái tắp bi cửa phía sau đây cái hãm cửa còn hết các cái hốc cửa đây vẫn là sơn zin của nhà sản xuất hàng ghế thứ hai đây chúng ta thấy chưa đấy đây trang chỉ của cái cánh sau đây bên phụ đây các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lên một lết theo chỉ của nó đây đây kể cả phần phía dưới này đây không có một vết mọt mục đâu quý vị nhá khoang lốp đây ui rồi ôi làm gì có chiếc xe nào nó còn chất lượng như thế này vỏ cam kết với quý vị là không một chút ma tít đấy cửa đóng nhẹ nhàng phần phập luôn đó là rất là tuyệt vời đây ấy chúng ta thấy hàng ghế thứ nhất đây cái tắp đi cửa lái đây các cái phím bấm lên xuống kính này gương chỉnh điện nha quý vị nhá đấy đây phía dưới đây keo chỉ của cánh lái đây quý vị đấy tem của nhà sản xuất đây các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá kể cả phần phía dưới này đây đấy đây chốt cửa nó đây sáng trưng đây hàng ghế thứ hai đây cũng được may rất là cầu kỳ không có dấu hiệu gì của sự rách vá các cái tay cửa của nó đây không bị mòn mờ một chút nào đâu quý vị nhá keo chỉ đây mất một phần đấy các con ốc này như vậy sáng trưng chưa một lần mở và tiếp theo sẽ là đến cái cốp sau đây, để tôi mở cái cốp sau lên giới thiệu thì phải giới thiệu thật kỹ để cho quý khách hàng chúng ta đỡ mất công khi đến xem xe quý vị nhá cứ ra khỏi nhà là mất tiền rồi ra khỏi nhà là mất thời gian rồi quý vị nhá đây cốp sau của nó này đấy sơn lỏng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn này các khóa cửa này vẫn còn vàng ươm luôn. đấy kéo chỉ của nó đây này. kéo chỉ đây mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy các cái lỗ này của nó này tròn xe luôn hai bên hông của nó đây đấy hai bên hông đây vẫn là sơn zin của nhà sản xuất này các chốt cửa này chúng ta nhìn vẫn còn vàng ươm luôn này. chưa một lần mở nha quý vị nhá đấy này đấy năm quả la răng nha mà đây sơn lỏng của nó đây này ui rồi tôn của nó này như sáng trưng như vừa hãng luôn đấy một chiếc xe có thể nói là siêu chất lượng cao đấy chúng ta thấy chưa tôn chốt cửa chốt kia còn mới tinh như thế nào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 tắp lô tắp bi cửa này Đấy, sáng trưng như thế này vô lăng này. có thể nói là số 1 Việt Nam chiếc xe kinh khủng khiếp máy số vẫn còn đại chất luôn máy số máy vẫn là máy zin nha quý vị nha số zin máy số zin nguyên bản luôn đấy, đấy chúng ta thấy máy nổ rồi đấy đấy rất là chất lượng luôn quý vị đây chúng ta bị cửa lái của nó đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy đây bây giờ đến cái lốp đây nhìn vào cái khoang máy này chúng ta mới thấy chiếc xe này nó chất lượng như thế nào nhá chúng ta thấy ốc ếch còn vắng ươm đây nhá này giảm sóc còn chưa thèm thay này quý vị này phân dấu của cái giảm sóc mà còn zin đét luôn đây này quý vị này đấy ốc ếch này vàng ươm hết cả một lượt quý vị ơi này đấy vàng hết cả một lượt luôn ấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn máy nổ đại chất luôn quý vị nhá đây này nhìn đến từng chi tiết này. đấy các con ốc vẫn còn vàng ươm hết cả một lượt quý vị ạ rất là đẹp luôn quý vị ơi này sơn dấu của nhà sản xuất cũng toàn luôn máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đứng gần không nghe thấy tiếng máy nổ luôn máy số zin nguyên bản luôn quý vị nhá này cái răng của nó đây đây lỗ bấm đây tròn xe luôn quý vị nhá tem của nhà sản xuất đây các cái lỗ bấm của nó đây đây đinh tán đây lỗ bấm đây đấy sơn vẫn là sơn zin đây này đinh tán này hai góc đèn này ấy đinh tán này đấy hai bên lấy của nó này rất là đẹp luôn quý ốc ếch này Úi ôi vàng ươm hết một lượt quý vị nhá keo chỉ của nó đây không mất một phân này lỗ lỗ cái toàn xe này ấy vuông đét này đinh tán của nhà sản xuất này quý vị này đấy đây đấy rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy cực đẹp luôn này quý vị thấy chưa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 thân vỏ của nó còn đẹp như thế này Và bây giờ lướt qua một chút cái nội thất bên trong Sau đó là chúng tôi kết thúc video giới thiệu một chiếc xe Có 102 ở Việt Nam đây, táp lô của nó đây Sáng còn mới như thế này Đây chúng ta thấy nhìn vô lăng số, số 1 Việt Nam Hàng ghế thứ nhất đây, còn khá đẹp Trần của nó đây ấy sáng trưng như mới tinh Đi thì cực sướng luôn này Các cái tay cửa của nó này sáng đẹp như thế này laser thì nổi tiếng rồi bền bỉ rồi ấy đẹp chưa đây hàng ghế thứ hai đây chốt cửa của nó đây còn là sáng trưng sơn lọc nữa là sơn zin nha quý vị nhá đây ấy các tay cửa này đấy keo chỉ này rất là đẹp luôn quý vị quý vị à, có thể gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này rồi xem xong video thì có thể chuyển tiền ngay cho tôi được rồi sắp chuẩn bị đón Tết 2021 à, rồi Cho nên quý vị chúng ta mua một chiếc xe Thay vì mua một chiếc xe máy chúng ta mua một chiếc ô tô Chiếc xe này thì là đảm bảo với quý vị về chất lượng luôn Đấy, Đi rất là tốt nha quý vị nha Đấy, Thay vì một chiếc xe máy chúng ta mua một chiếc ô tô Để chúng ta đi du xuân đón Tết Chở cả gia đình vừa an toàn vừa bảo đảm bảo sức khỏe quý vị nhá Còn bây giờ xin được à, cảm ơn quý khách đã dành thời gian rất là dài theo dõi cái video giới thiệu xe này của chúng tôi